Xin chào quý khách hàng đến với Viện Thẩm mỹ La Siena và ngày hôm nay Trang xin giới thiệu với mọi người công nghệ điều trị nám mảng, nám đinh chân sâu hay nám hỗn hợp thì cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn được 95% Vì sao ạ? Vì hiện tại hiện diện tại đây đã có một loạt các công nghệ điều trị ứng dụng để có thể mang lại làn da tối ưu nhất và bây giờ xin giới thiệu với mọi người dòng laser picogon đây là dòng máy laser cao cấp đến từ Mỹ được FDA chứng nhận loại bỏ hoàn toàn các vấn đề sắc tố trên làn da với các ưu điểm không tổn thương không bóc tách không xâm lấn và không phải nghỉ dưỡng giúp cho làn da của chúng ta loại bỏ hoàn toàn sắc tố và da sẽ căng, bóng trắng sáng, sẽ rút ngắn lại 50% thời gian và mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Và với công nghệ cấy tinh chất đa bào Vital Injector với dòng sản phẩm cấy tế bào tươi sẽ đưa sâu các dưỡng chất vào trong da, sẽ kích hoạt collagen trên da, nuôi da trắng sáng, căng bóng mịn màng và với tốc độ là sẽ cấy 2mm dưới uh, tế bào đáy của làn da sẽ giúp làn da của chúng ta tăng sinh một cách mạnh mẽ, loại bỏ các vấn đề nám sạm trên làn da và với các hoạt chất collagen đa chất như thế này sẽ nuôi sâu làn da, giúp cho làn da căng bóng trắng sáng, loại bỏ tàn nhang, loại bỏ nám sạm, loại bỏ lão hóa trên làn da một cách tối ưu nhất ạ. À. Tiếp theo là dòng máy Incha Skin. Đây cũng là dòng máy được FDA chứng nhận với tác động đưa sâu năng lượng đa tầng vào da sẽ giúp xóa bỏ các vấn đề nếp nhăn trên da, trùng chảy, xa trễ và chảy xệ trên làn da và đưa sâu năng lượng đa tầng thì mọi người có thể thấy rằng lão hóa là một vấn đề rất nhiều khách hàng quan tâm có đúng không ạ? Chính vì thế với bước sóng tác động trực tiếp vào vùng cân cơ nông với đầu ca trích 4.5 thì với cái làn da của chúng ta sẽ được mịn màng, săn chắc và trắng sáng sau 60 phút thôi nâng ba tông da loại bỏ các vấn đề nếp nhăn trên làn da, tăng sinh collagen mạnh mẽ trong một tháng và cái làn da của chúng ta sẽ được hỗ trợ cái vấn đề sắc tố trên làn da quá tuyệt vời trong công nghệ như này có đúng không ạ? Viện thẩm mỹ La Siena sự tỏa sáng của bạn là sứ mệnh của chúng tôi.